Pinong Sương Điếp Pinong đang lính ngồi chương trình Tiền Tài Nùng của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng uống rượu chay Rượu rơi từ bẹo sao chẳng hay Uống rượu bằng chum, uống bia bằng bát Các tiểu thủ khác gặp là chạy ngay Ông kia đỉnh nhất lại có lại hay ai đi du đấu đã gặp là phải say Nó lại cỏ hay, chẳng phải ăn may cách Nó bắt mã như lính chưa có quay Lại lại cỏ, pet mà pet Mà khỏe đến đâu gặp hắn là nát bet Không SOS, không bắt uống hết Xong Sam tu mạng kiểu gì ông cũng mít Mình thì ngồi xuống đây ta chill Anh em ta uống Vinamilk Lắng nghe điệu then lời ca tồn không lẫn vào đâu văn hóa tay lùng đây không bị nó kinh màu mi xá đông trước căn hát công và căn cố gắng son sư giỏi giỏi mi văn chiếc pin cân nhưng on cả đầy hát đầy mi bị tài hợp ba mẹ hay lúc báo tình pia đâm bắp linh pia kinh nó mày mày fan cố gắng ít nổi lai văn pin cố gắng lai mày y cả lai hát nổi vai tới lúc báo tăng đai ca bằng ca bằng chiêu pin nó bong hay là ca bằng riêu họ nói là cao bằng cao bằng chiêu ai đã đến đây mà không yêu là đi bằng chiêu cao bằng cao bằng cao bằng riêu cao bằng cao bằng cao bằng chiêu ai đã đến đây mà không yêu là điều mà hai ba hai ba dù đời tự bẻ ôi sao chẳng hay uống rượu bằng chum uống bia bằng bát các tư thủ khác gặp lại chạy ngay ông kia đỉnh nhất lại có lại hay ai đi dù đấu đã gặp là phải say nó lại cọ hay chẳng phải ăn may cách nó bắt mã như lính chưa có quay lại lại cọ pet mà pet mà khỏe đến đâu gặp hắn là nát bet không sos không bạn uống hết xong sam tu mạng kiểu gì ông cũng mệt mình thì ngồi xuống đây ta chill anh em ta uống vinamilk lắng nghe điệu then lấy cả tổn thức không lẫn vào đâu văn hóa tay lùng đây chào các bạn Thực sự là uống bia để quay đâu nhưng mà nó say thật đấy <laughs> Đây, đây đôi anh em kia đấy ờ, Xin chào các bạn, bây giờ là 18 giờ 40 phút rồi thì anh em hiện tại là rất là mệt sau một buổi chiều quay rất là nắng nôi Ai Hà Nội mà muốn uống rượu ngô hay lá chuẩn ấy, thì hiện tôi, số điện thoại đây nhé Bye bye